đây lắp rồi ok không ừ. anh ai ai có điện thoại xoay xoay đèn đi nào cứ để cứ lấy bao ừ. lấy bao bằng nhau tí đây bốc vào hột nữa đây đâu rồi hột 12 này ừ. đây ngoài đây đấy thôi ừ, mà thế là được rồi bao tự nhiên lau khô của hột phát nương này lau khô của cái biển đây đấy nó đang đĩa nó lại đĩa đi ờ, đèo vào xuống kìa đèo vào đĩa kìa ok nhá ờ, okay. chơi này chơi chơi tôi làm cái nhá có tài okay. có đánh nhá rồi xỉu ai à. thôi chơi đánh, đánh luôn nhá đánh luôn đi mày? chơi chơi tài xỉu anh em xỉu 10 triệu em không năm ờ, mười triệu cái mở tiếng đầu không xỉu 10 triệu này anh xỉu hai chục đi ừ. cái mở này cần biết à xíu tai này đấy Ừ, này, chết rồi. 12 điểm tài này. Ok 5 triệu tài. Nhận tài 5 triệu rồi, à? nhận 10 triệu rồi. À? Điều xỉu 20. Xỉu rồi. À? Xỉu 15 triệu này. 15 triệu rồi. Đấy. Xỉu 20 triệu này. 20 triệu anh em một cái này. Tài uh, ăn hết này. Bán hết mặt xỉu rồi. Ai ăn thì mở này. Mở, em mở. Em ăn hả? Rồi ờ, em mở đi. Ui, Ui giời ơi. Này mặt xíu em này đây bao nhiêu nhỉ 5 triệu này 5 triệu này đây bao nhiêu nhỉ 10 triệu 10 triệu về này đấy chưa đâu tiếng nào ờ, tiếng thứ hai thua rồi 16 điểm à chảy máu rồi chảy máu rồi tá xíu anh ơi 20 triệu 20 triệu xíu mày 20 triệu xíu à 25 à? triệu xíu này triệu xíu 15 triệu xíu này 15 triệu xíu à Ăn hết mặt tài này Bán hết mặt xíu em này Em Đấy mở đi anh anh đi mở mình đánh trống nè, xíu ôi giời tài lại 14 điểm này chỉ ăn này điểm thế, điểm bao nhiêu ơi ba chục anh 10 15 20 25 30 này 30 về này ừ, xin nhé ok nhá câu tài này okay. chết rồi à, đánh cái lắc tiếp à 14 ờ, điểm tài này điểm thế nhỉ ôi chết rồi 10 à, tài xíu nha em ơi 25 triệu xíu à tài không ơi tài này rồi anh chấp tay thôi anh nốt nghỉ rồi à, bốn chục rồi à. nhận bốn chục rồi mười hai triệu tay à. cái cân này đánh khắc nuổng đi tài còn anh đâu không anh cái mở à tay ui sợ đấy đẹp thế nhỉ Ô, đánh mày đến tay à? ba chục hả bốn mươi một anh em đánh nhá nghỉ ơi ba này bốn mươi này sao bàn này đỏ thế nhỉ vâng xin nha xíu sáu điểm ai không không ơi em đánh theo vào này đỏ này tài hai chục đánh đánh treo ra sao khác nhau đấy dừng em còn bắt tôi mấu nốt là mươi này 50 này bán hết mặt tài cho em này em ăn thì mở này em ăn thì ăn thì mở nha. ờ tài ui, trời tám điểm này ăn tài vô về em này năm chục không 10 này, 20 này 30 40 này, 30 này. 50 xỉu ai ừ, mình đánh này chết rồi em còn ai đánh không thôi hai cái đánh chết rồi thế còn mỗi tôi vài đánh à ôi tôi nghỉ trước nhá anh đánh em 50 tài 50 tài đánh được không 1 2 3 4 5 này bán 50 triệu xỉu cho em này ăn mở này em mở nha okay. xíu xíu ui này vậy em ăn luôn nha ăn 50 triệu này thế à. đây còn 50 triệu tí xuống xe anh giá nghỉ đi có hai người chơi gì đó thôi không chơi em nghỉ đi đi ôi hôm nay đỏ thế cảm ơn mọi người Ê, nha ra đi ra đi ra đi Ôi bà xuống đây xuống anh cả 50 triệu Chào tất cả anh em nhé Trong tất cả cuộc chơi về cờ bạc Thì sẽ có người thắng, người thua, người mất tiền và người được tiền Thì làm sao khi mình đứng dậy trong sân chơi mà mình chơi Thì mình phải là người được tiền Nhưng ờ, trong cuộc chơi ấy, thì đến 90% những người chơi trong sân chơi Thì đều thua, đều mất tiền thì tại sao thua tại sao mất tiền thì đương nhiên là anh em không biết trước kết quả chơi thì anh em sẽ là người mất tiền đơn giản vậy thôi muốn có tiền thì phải có đồ bịp có công nghệ mới thì mình phải chơi mới phải thắng được còn hôm nay đến với video này tôi xin giới thiệu đến anh em cái công nghệ cái máy quét laser mới nhất có thể giúp anh em có thể biết trước kết quả chơi và cái máy này đặc biệt là không hề có tăng chứng cả anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy này đến sân chơi là anh em có thể biết trước kết quả chơi anh em nên nhớ mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa tài xỉu nó hoàn toàn của người ta anh em chỉ cần mang theo cái máy quét laser này là mình có thể chơi là mình có thể thắng còn cách chơi làm sao chơi như nào thì anh em chờ thôi tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái máy này anh em nhé thì trước khi đi vào test cho anh em thì tôi cũng giới thiệu luôn anh em tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nắp một cái đĩa và một ít hột tài xỉu thì hoàn toàn những cái đồ mà tôi chuẩn bị cho anh em để test cho anh em thì hoàn toàn là những cái đồ chợ đồ 5 năm thì anh em đến sân chơi người ta cũng vậy thôi hột nắp đĩa là hoàn toàn người ta mình không cần mang theo hột nắp đĩa của mình anh em nhé thì đây tôi sẽ test luôn anh em này tôi sẽ lấy ngẫu nhiên mấy hột tài xỉu thì cái máy quét laser này nhiều anh em hỏi là cái độ chuẩn xác nó như nào thì xin thưa anh em nó chuẩn xác 100% luôn đấy máy này là nó quét nó báo chuẩn xác luôn ừ. với nó là máy quét laser cái này là hàng cao cấp độc quyền mới nhất của tôi đây là hàng công nghệ mới thì trước khi đi vào test cho anh em thì đây tôi lấy luôn cái nam châm này đấy vừa tôi ngâm nước muối hột nổi hết này đây thử luôn đi em chứng minh em cái hột nó hoàn toàn bình thường luôn đấy đĩa này hoàn toàn bình thường luôn không hề ít, nắp cũng vậy này hoàn toàn bình thường luôn này đặt luôn nắp cho anh em xem này đấy nếu nắp camera nắp bịt là hỏng nâu rồi là chọc luôn này đấy, hỏng nâu rồi đúng không đây là hoàn toàn đồ bình thường đây, xoay luôn đèn cho anh em xem luôn này đây là cái máy quét laser thế hệ mới anh em nhé hàng này chuẩn xác 100 trăm luôn ừ. đây. đây xoay luôn cho anh em này để chứng minh anh em thế là hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường ok cho anh em còn sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cách chơi cách sử dụng rất là đơn giản khi vào sân chơi anh em bật máy lên thì nó sẽ hiện lên những cái đèn laser ở đây và cái đèn laser nó công dụng là nó sẽ quét những cái mặt hột tài xỉu thì ở những cái sân sân chơi anh em thì có những người chơi một hột có những người chơi hai hột có sân chơi chơi ba hột tài xỉu thì khi nếu mà mình chơi một hột tài xỉu thì anh em chỉ cần để úp nó xuống lần lượt một hai ba bốn năm sáu đây mặt một này úp xuống này nó sẽ quét này mặt hai này úp xuống này quét này ừ. mặt ba này úp xuống quét này mặt 4 này úp xuống này mặt 5 này úp xuống này mặt 6 này úp xuống này anh em nhớ nhá mình phải úp xuống để máy nó quét đấy nếu ai chơi ba hột thì anh em quét ba hột cứ lần lượt một hai ba bốn năm sáu này một này hai này nhớ làm theo nhé một hai ba bốn năm sáu nhá ba này để nó quét lần lượt này bốn này năm này sáu này đấy chơi ba hột thì quét ba hột còn chơi hai hột thì quét hai hột chơi một hột thì cắt một hột đấy rất là đơn giản thôi một hai ba bốn năm sáu ừ. bốn này năm này sáu này đấy. sau khi quét xong anh em bấm một cái nút giữa này là tự động sẽ lưu ừ. lưu cái mặt hột và sẽ báo dung cho biết thì nguyên lý dung của nó thì tài sẽ dung hai cái xỉu sẽ dung một cái tương đương với là xỉu thì sẽ một cái đèn tài sẽ hai cái đèn đấy cái máy là quét laser là hàng công nghệ cao rồi cái máy này đây tôi quay video cho anh em tôi hướng dẫn cho anh em để anh em nhìn luôn đèn luôn vì cái máy này nó rung rất là êm đấy chỉ có mình đút vào trong người chỉ một mình mình biết thôi kể trong đêm tối yên tĩnh cũng không ai có thể biết được anh em nhé còn đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn ừ. thì test luôn cho anh em này đấy đến sân chơi người ta anh em nên nhớ là hột nắp đĩa hoàn toàn người ta nguyên lý của nó là khi sóc xong rơi xuống đất nó ở chế độ tĩnh thì máy sẽ báo rung cho mình biết sóc xong tổng khoảng vài giây sau nó sẽ tự động báo lên máy cho mình biết đơn giản thôi ừ, còn tí tôi test xong cho anh em tôi sẽ để đây để cho dùng cho anh em nghe luôn vì tôi cầm tay để anh em không thể nghe thấy anh em nhé đây anh em xem luôn này xem luôn cái đèn nó này anh em chưa nên hai đèn nên hai đèn này chắc chắn là tài Đấy, đơn giản thôi lên hai đèn là tài anh em nhìn chưa 11 điểm chuẩn chưa anh em thấy chưa nên một đèn một đèn thì chắc chắn là xỉu đây 10 điểm xỉu ok chưa tiếp cho anh em bán nữa này hai đèn này hai đèn chắc chắn là tài mở này anh em chưa 11 điểm tài tiếp cho anh em ăn nữa này ở nhà tôi nó hơi ồn tí anh em nhé một đèn này chắc chắn là xỉu ai anh em chưa rất là ok đúng không anh em đây giờ tôi sẽ đặt luôn vào đây Đấy, đặt luôn đây để cho nó rung cho anh em biết luôn nhớ nhá hai cái là tài một cái là xỉu dùng một cái một cái ván này là xỉu này anh em nghe chưa 8 điểm xỉu anh em nên nhớ nhé khi đây tôi để cái cốc này để nó rung thì nó vọng anh em biết được còn bình thường mình đút trong người mình để lên tay thì không ai có thể biết được luôn máy rung rất là êm tiếp tục này dung hai cái anh em này dung hai cái chắc chắn là tài này anh em chưa 12 điểm tài tiếp cho anh em ván nữa này dung hai cái tiếp tục này đánh tài này anh em chưa 12 điểm tài đấy đây à, tôi tắt máy này ừ, đây bên cạnh nó sẽ có cái công tắc đấy thì ở đây là cái máy quét laser thế hệ mới anh em chỉ cần đến sân chơi anh em mang theo duy nhất một cái máy quét laser này đấy máy quét laser này đây là hàng này khi anh em lấy là tôi bảo hành cho anh em một năm thoải mái luôn anh em sử dụng thoải mái luôn trong một tháng là nỗi một đổi một đấy cho anh em thì anh em mà cần quan tâm về công nghệ này thì còn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình cho chúng tôi anh em nên nhớ là muốn chơi muốn giành chiến thắng muốn có tiền chứ đừng để là khi mình chơi mình mất tiền đấy ai cũng là một người chơi khôn ngoan nhưng làm sao mình chơi mình có thiết bị có đồ chơi tốt thì mình mới có thắng được còn đây là sản phẩm này là 100 trăm không hề có tăng trứng cả chỉ mang duy nhất một cái máy này thôi anh em đến sân chơi là mình phải dặn chiến thắng anh em muốn liên hệ muốn cần cái đồ chơi này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình của chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho anh em những cái đồ chơi mới những cái thiết bị công nghệ tốt để anh em chơi hướng dẫn sử dụng cho anh em bảo hành một năm cho anh em và trong một tháng đầu lỗi một đổi một đấy thoải mái luôn bảo hành sửa chữa anh em không miễn phí không mất một cái gì cả đấy rất là ok anh em quan tâm anh em qua trực tiếp cửa hàng qua trực tiếp công ty đôi một là bến xe miền đông sài gòn hai là bến xe mỹ đình hà nội qua trực tiếp anh em mang đồ đạc của anh em qua tôi test hàng thử hàng trực tiếp anh em test hàng anh em cảm ưng ok đấy còn ngoài đồ chơi về tài xỉu ra công ty tôi rất là nhiều đồ chơi khác nhau về bầu cua về sóc đĩa về bài ná về đá gà và những game trực tuyến trên điện thoại như Go88, Casino hoặc là uh, ờ, WeFinex những cái sàn giao dịch tất cả thứ hoặc là game trực tuyến à, về bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em có thể liên hệ trực tiếp tôi để công ty chúng tôi ở tư vấn cho anh em với hơn 15 năm trong lĩnh vực về cờ bịp công nghệ cao chuyên tất cả thiết bị casino nên anh em nào mà chót chơi bời thua tha từng năm vào cảnh nợ lần và từng vay mượn cầm cố nhà cửa thì muốn chơi muốn lấy lại những cái gì đã mất thì liên hệ để chúng tôi giúp anh em giành thắng hồi cuối cùng tôi xin ờ, chúc tất cả anh em là người chơi khôn ngoan xin chào tất cả anh em